Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nếu Tô Lâm theo gót Trần Đại Quang thì ai sẽ thay thế đây? Gia tộc ông Trần Đại Quang là một gia tộc lớn ở tỉnh Ninh Bình. Ông Trần Đại Quang từng là tiền nhiệm của ông Tô Lâm và sau đó đã leo lên đến chức chủ tịch nước, nhường chức ghế Bộ trưởng Bộ Công an lại cho chính ông Tô Lâm. Việc lên chức của ông Trần Đại Quang được xem như là rủi hơn là may vì thực chất chiếc ghế chủ tịch nước là chiếc ghế hữu danh vô thực, không tự bảo vệ được bản thân. Và kết quả là ông Trần Đại Quang đã ngã bệnh rồi chết một cách hết sức bí ẩn. Khi ông Trần Đại Quang sắp rời khỏi chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an thì trong bộ này cũng nổi lên một nhân vật triển vọng, đó là ông Tô Lâm. Vào năm 2015, khi sắp mãn hạn nhiệm, báo chí thường hay đưa tin ông Tô Lâm thay mặt ông Trần Đại Quang giải quyết các vấn đề của Bộ Công an, và sau đó, ông Trần Đại Quang đã rời ghế bộ trưởng thì không ngoài dự đoán. Ông Tô Lâm đã nhảy lên nắm chức Bộ trưởng Bộ Công an đầy quyền lực ở Việt Nam. Đây là hình ảnh tiền nhiệm của ông Tô Lâm là ông Trần Đại Quang. Chức Bộ trưởng Bộ Công an là chiếc ghế nắm thanh gươm của chế độ. Ai lôi kéo được ông Tô Lâm về phe của mình thì người đó sẽ có sức mạnh vô biên trên chính trường. Đã 7 năm trôi qua, ông Nguyễn Phú Trọng đã dùng Tô Lâm vào nhiều việc khó giải quyết. Hiện nay, Tô Lâm đã đầu quân trong Phạm Minh Chính, nên sinh mệnh chính trị của Tô Lâm xem ra cũng khó mà kéo dài cho được. Bài học Trần Lệ Quang còn đó, không biết ông Tô Lâm đã học được gì. Những ngày sau khi từ Mỹ trở về, ông Tô Lâm cần phải xuất hiện để lo nhiều công việc lớn, nhưng ông đã vắng mặt hết sức bí ẩn. Giai đoạn này Bộ Công an vẫn đang hoạt động bình thường. Vậy câu hỏi đặt ra là ai thay thế vai trò của ông Tô Lâm khi ông này không xuất hiện? Vào ngày 29 tháng 5 vừa qua, báo Vietnamnet có bài Bộ trưởng Tô Lâm bổ nhiệm chức vụ mới cho ba tướng công an. Nội dung cho biết ông Tô Lâm đã bổ nhiệm các chức vụ như Cục trưởng Cục Khoa học Chiến lược và Lịch sử Công an, Giám đốc Học viện Chính trị Công an Nhân dân, Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh Nhân dân, Thông tin này diễn ra sau khi lời đồn của Tô Lâm ngã bệnh đang bùng lên mãnh liệt. Nếu ai đọc tiêu đề thì tưởng rằng ông Tô Lâm đã xuất hiện, nhưng thực tế không phải như vậy. Thực hiện việc bổ nhiệm ấy chính là ông Trần Quốc Tỏ, cấp phó của ông Tô Lâm. Đây là hình ảnh bài báo trên báo Việt Nam Net đưa tin Tô Lâm ký quyết định bổ nhiệm. Theo báo chí cho biết thì ông Tô Lâm đã ký quyết định điều động Trung tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Vi Dân Giám đốc Học viện Chính trị Công an Nhân dân đến nhận công tác và giữ chức Cục trưởng Cục Khoa học Chiến lược và Lịch sử Công an. Điều động Thiếu tướng Phó giáo sư tiến sĩ Phan Xuân Tuy, Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh Nhân dân đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Học viện Chính trị Công an Nhân dân. Tại buổi trao quyết định thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, ông Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng của Bộ Công an Việt Nam đã trao tặng hoa và chúc mừng Trung tướng, Phó giáo sư, tiến sĩ Trần Vi Dân, trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng, Phó giáo sư tiến sĩ Phan Xuân Tùy. Trước đó, chiều ngày 28 tháng 5, ông Trần Quốc Tỏ cũng đã trao các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm Thiếu tướng, tiến sĩ Đoàn Minh Lý, Phó Cục trưởng Cục An ninh Nội địa đến nhận công tác và giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh Nhân dân. Ngoài ra, nhiều hoạt động của Bộ trưởng trước Quốc hội ông Trần Quốc Tỏ đều là người đứng lên thay mặt. Từ đây nhiều người cũng đã hình dung ra nhân vật có thể thay thế ông Tô Lâm nếu ông Tô Lâm không còn giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an nữa. Đây là hình ảnh ông Trần Quốc Tỏ thay ông Tô Lâm đưa quyết định vào ngày 28 tháng 5. Ông Trần Quốc Tỏ chính là em trai của ông Trần Đại Quang. Thế và lực của ông Trần Quốc Tỏ không hề nhỏ Việc Bộ Chính trị đưa ông Trần Quốc Tỏ về làm Thứ trưởng Bộ Công an cũng là một dạng cơ cấu. Chiếc ghế của ông Tô Lâm xem ra không còn giữ được lâu nữa, muộn lắm là đến hết nhiệm kỳ và khi đó có thể nói gia đình ông Trần Đại Quang sẽ thu lại chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an đầy quyền lực. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin từ miếng thịt bò rát vàng đến tin ngộ độc. Thực hư số phận Tô Lâm ra sao? Có thể nói rằng Tô Lâm là một chính khách làm cho người dân ghét nhiều nhất hiện nay. Là ông Bộ trưởng của Bộ Công an Việt Nam, ông Tô Lâm gần như chỉ biết cậy vào quyền lực mà không hề quan tâm đến việc lấy hình ảnh trước công chúng. Nếu là một chính trị gia khôn ngoan, không ai lại đi ăn thịt bò rắt vàng để rồi sau đó bị người dân Việt Nam phẫn nộ nền án. Làm báo chí trong nước và thế giới cũng khai thác vấn đề này vì nó quá lạ lẫm với những xứ sở văn minh, đặc biệt là tại Việt Nam, nơi đời sống của người dân vẫn còn rất nhiều khó khăn trong đại dịch. Ăn bò rát vàng là hành động hãnh tiến, háo danh, miếng ăn này chỉ chứng tỏ người ăn có tiền chứ thực chất vàng không tạo nên cái ngon của món ăn. Ông Tô Lâm đã hả họng, há họng đớp miếng thịt bò rát vàng này, nghĩa là ông chứng tỏ rằng vàng rồi cũng theo đường ruột mà thải ra như bao thực phẩm khác mà thôi. Sự thích thể hiện kiểu này không ai có thể đồng tình cho được, chỉ có kẻ lắm tiền, nhiều của mới dám ăn như vậy, và chỉ có kẻ ngông nghênh cũng mới dám ăn như vậy. Ở đây, ông Tô Lâm đã dùng tiền của dân để ăn thì đấy là hành động coi thường dân không thể chấp nhận được bằng bất cứ biện pháp nào để biện luận cho điều đó. Đây hình ảnh lớp bò rắt vàng nổi tiếng của ông Tô Lâm cho tới ngày 30 tháng 5, ông Tô Lâm đã vắng mặt tổng cộng có 9 ngày cho nên thiên hạ đã tung lời đồn thế nào ông cũng không trồi lên để bác bỏ. Với lòng căm ghét ông bộ trưởng này, nhiều người đang hí hửng chờ tin vui của họ. Ông Tô Lâm lặn càng sâu thì càng tạo nên mối nghi ngờ trong lòng mọi người. Bệnh đột quỵ là một căn bệnh không tha một ai, từ trẻ cho đến già, từ khỏe mạnh cho đến yếu ớt. Bất kỳ ai cũng có thể đột ngột bị căn bệnh này quật ngã Ông Tô Lâm vốn là một con người trông dáng dấp to cao, thể trạng mạnh khỏe. Dù vậy thì khả năng ông bị đột quỵ không thể loại trừ. Vì thế, lời đồn này đang xuất hiện theo chiều hướng ngày càng tăng. Được biết vào năm 2019, ông Nguyễn Phú Trọng cũng đã từng bị ngã bệnh tại Kiên Giang, nơi được cho là lãnh địa của đối thủ chính trị của ông. Việc ngã bệnh đột quỵ lần một này làm cho nhiều người nghĩ ngay đến bàn tay của cha con ông Nguyễn Tấn Dũng. Tuy nhiên, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam thông báo là ông Trọng bị đột quỵ, việc chính quyền muốn che đậy trò đấu đá ở chính giới hay ông Trọng đột quỵ thật thì chỉ có trời mới biết và những người trong cuộc biết chứ làm sao người dân có thể biết được đó là ốm thật hay một trò đấu đá của các chính trị gia Việt Nam. Đây là hình ảnh chính quyền luôn cố tránh bệnh tình của lãnh đạo được phơi bày. Chính trường Việt Nam hiện nay đang mờ mờ ảo ảo nhiều tin tức nghe vậy nhưng không phải vậy, nên rất khó mà làm cho người dân tin được những gì mà chính quyền muốn cho dân biết. Có những tin, nếu nói thật thì Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ mất uy tín với dân, nên thường những tin tức thuộc hàng đấu đá chính trường lại được đảng xào nấu lại trước khi đưa lên truyền thông để cho nó khác đi. Đó là tính đặc thù chính trị của Việt Nam. Nếu ông Tô Lâm vẫn còn mạnh khỏe thì ông ấy sẽ cảm thấy không dễ chịu gì khi liên tiếp bị tung tin đồn liên quan đến vấn đề về sức khỏe của mình. Những tin đồn đó có ý muốn rằng ông Tô Lâm bị trừ khử chẳng hạn, hoặc kẻ bị trừ khử thường là những kẻ thất sủng, kẻ phản bội, hoặc chỉ ít là kẻ thất bại trên chính trường. Vì thế, nếu ông Tô Lâm còn khỏe, không lời nào, ông chịu đựng nổi những lời đồn như trên. Tô Lâm là con người thiếu kiểm chế, khi bị người dân giác hành giống kiểu cách y hệt ông ta ăn tại nơi thánh rắc muối Zip bề ở London thì ông bắt bỏ tù mặc dù người ta chỉ làm một trò đùa vô hại. Vì thế với tin đồn ông bị đột quỵ mà ông Tô Lâm vẫn bình thản không phản ứng gì thì là điều rất khó xảy ra. Đây là hình ảnh lẽ nào ông Tô Lâm ngộ độc thật. Hiện nay mạng xã hội đang tồn tại hai luồng tin. Có người thì cho rằng Tô Lâm đột quỵ, có người cho rằng Tô Lâm đã bị trúng độc. Có thể một trong hai tin đồn là đúng và cũng có thể chẳng tin nào đúng cả. Với người khỏe nhưng Tô Lâm, bệnh đột quỵ cũng có khả năng và với vị thế đang bị ghét bởi người cao nhất trong đảng thì khả năng ông Tô Lâm bị ngộ độc cũng có thể vì ông ta đã bồi bác đảng của mình. Nói chung, không khẳng định được trường hợp nào mà cũng không thể loại trừ trường hợp nào cả. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn rằng người dân Việt Nam đang rất vui nếu có tin ông Tô Lâm thực sự bị đột quỵ.